Hello anh em, xin chào các bạn người nhá, tiếp tục đến kênh của mình nhá Ok chưa, thì uh, cái con game CF này, CF68 này thì có thể là rất nhiều anh em biết tới rồi Và có thể anh em, một số anh em chưa biết Thì ok, thì hôm nay mình sẽ chiến với con game CF68 này Tại sao mình đặt tiêu đề với cả để thum uh, thumbnail là vốn không đồng Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà anh em tải game ở bên dưới phần mô tả về là anh em ờ, tải game về sau khi anh em liên kết tài khoản tạo tài khoản tải game nhớ là tải game bên dưới phần mô tả ấy nhá sau đó anh em tải về sau đó anh em liên kết tài khoản với tài khoản ngân hàng tạo tài khoản và liên kết tài khoản ngân hàng phải là cái tài khoản đầu tiên trên thiết bị đó ok chưa thì anh em sẽ nhận được 10.000 này sau đó thì anh em sẽ comment cái ID của anh em xuống phần mô tả của video xuống phần bình luận của video mình sẽ tặng anh em thêm 10 đến 50.000 nữa là anh em có từ 20 đến uh, ờ, 20 đến 60.000 rồi đó nhá thì đó là tại sao vốn không đồng đó là chỉ cần anh em tải game ở bên dưới phần mô tả và tạo tài khoản là tài khoản đầu tiên trên thiết bị thì anh em sau khi liên kết tài khoản ngân hàng anh em nhận được 10.000 và sau đó thì anh em comment cái ID xuống mình sẽ tặng cho anh em là từ uh, ID của anh em á là mình sẽ tặng từ 20.000 uh, à, từ 10.000 tới 50.000 uh, thì anh em sẽ được từ năm được từ 20.000 đến 60.000 rồi và nếu như anh em nạp cái thẻ 100k đầu tiên vào thì mình sẽ tặng cho anh em là 20.000 được chưa? Thì anh em chỉ cần tải game bên dưới phần mô tả mình sẽ tặng như thế, ok chưa? Thì là và vốn không đồng thì anh em sẽ được lên đến 20.000, 50.000 thì mình sẽ chiến với 20.000 này. 20.000 này thì chắc chắn thì chỉ có đặt bom, đặt bom là ngon nhất anh em. Thì đặt bom ngon nhất thì mình sẽ chia sẻ cho anh em đó cách để anh em đặt bom ok nhá. Ok. Đối với 20k, 20k thì chỉ có thể uh, anh em vào phòng 5 vòng bao cho mình 20k thì anh em vào phòng 5 vòng bao anh em cố gắng nhặt nhá thì đen thì anh em bị thôi chứ không phải là mình nhặt là anh em đen thì anh em bị thôi cũng như mình thôi mình đen thì mình bị ok 5k này tổng là được 30k hai phát 5k liền được 30k này phát thứ ba này đó nhặt đen thì dính bom thôi chứ còn uh, thỉnh thường thường thường á vào phòng năm phòng bao này thì nhặt thì nó ít dính bom hơn ít dính bom và được nhiều hơn ok này ngon này 3k nữa này 10k nhặt này 4k 9 này ok rất là ngon luôn tiếp này 900 đồng không ăn không ăn thua ok cố gắng nhặt được lên 50.000 thì tốt không có thì anh em nhặt 3 40.000 thôi phải chịu thôi ok chưa à, ờ, 43k cố gắng lên 50.000 nhá mong là không dính bom đừng dính bom là được 20k rồi 20k thì bây giờ là lên được 46k cố gắng lên 4k nữa đừng dính bom được thắp hương lên anh em thắp hương đầy đủ lên đừng dính bom được 10k này mỗi nhặt được 1k này hơn 1k 48k rồi đủ đó này Ui, đủ không đủ không 50k ok 50k thì anh em thoát ra vào phòng 10 đồng bao cho mình 10 đồng bao thì anh em sẽ đặt nhá thì bình thường thì anh em có thể là đặt à, đặt 5 à, quả 10.000 còn không thì anh em đặt liều đặt liều như mình đây còn không thì anh em đặt 5 quả 10.000 thì mình đặt liều luôn mình đặt liều một quả 50 thôi đó đặt bong số 2 may mắn thì được được nhiều nhiều tí ờ, càng ngon Ok nhá, nếu mà bom của mình mình nhặt luôn bom của mình. U đủ dính bom đủ. À vẫn Đức 99 000 uh, Trời ơi 146 000 thì anh em sẽ vào cái phòng à, thập diện may phục cho mình nhá Ui 2k 100 rồi vào thập diện may phục này anh em nhặt nhá Thì anh em nhặt thì cố gắng nhặt ờ, Đầu tiên thì anh em vốn nhỏ thì anh em cố gắng nhặt quả nhân một này thôi Nó cũng được nó cũng khá là nhiều đấy Ok này Đấy ngon 7k này Nhặt 7k này Quả này xem là được nào 8k này ui trời ơi tuyệt vời có mình nhặt được những cái quả nó cao hơn cơ không không không kịp rồi phát này nhặt rồi à, nhặt quả 170 không kịp này à, nhặt quả 180 không được này không kịp hết 80 9k được 9k được 174 cố gắng 200 nhá đen thì bị này chậm tay rồi nhặt này 20k này đấy thấy chưa anh em thấy chưa nhặt quả được 20k liền quả này nè 50k được ít đó 3k tập diện mai phục nhặt cực kỳ sướng luôn ok nhặt quả 70 này không được này à, nhặt tiếp quả 90 được ít quá đủ 200 200 anh em thoát ra nhá vào tiếp cho mình phòng 10 bằng anh em đặt đặt nhá ok này phòng 10 bằng bao này em đặt này mình thì mình đặt liều thôi mình đặt liều thì mình đặt 100 còn anh em đặt thì không có anh em không muốn liều thì anh em đặt quả nhỏ nhỏ thôi ok chưa thì mình đặt hai quả 100 liều thì ăn nhiều nhá hai quả 100 này quả đầu tiên này được không được không được 6k không à quả thứ hai này được không được không ok được 5k 5k thì mình thoát ra vậy mình vào phòng một uh, phòng bảy bằng bao này đi phòng bảy bằng bao này phòng bảo phòng 7 đồng bao này mình mình đặt liều thôi cứ liều hai quả 100 hai quả 100 luôn này quả đầu tiên mong là được mất 58k là cũng được rồi quả thứ hai này ui 191k quá tuyệt vời anh em quá tuyệt vời rồi mà 468 thì mình sẽ vào phòng à, phòng ờ, thập diện mai phục về nhặt nhá Cố gắng nhặt lên 500 Tầm này vốn cao rồi anh em nhặt thả xả láng luôn Thì cố gắng lên 500 nhá Đừng có dính bom là được Ok này 473 này Đừng có dính bom là được 90 này Ô không kịp rồi Quả 70 này Lại không kịp kìa Quả 90 này 12k ngon Hơn 10k thôi Quả 90 này Không kịp này có 90 tiếp này ok này gần đủ anh em còn 8k thôi quả 110 này ui được 800 đồng quả 110 nghìn được 800 đồng quả 90 đủ dính bom rồi vãi đai xuống con 400 150 này được 17k này quả này quả 70 này 20k được chưa quả 70 được 20k 70 được 200 đồng không nhặt quả to to thì nó sướng 90 8k này nhặt quả to to cho anh em sướng xem anh em nhặt quả to cực kỳ sướng luôn nếu được quả ăn ngon lắm 14k này cố gắng lên 2k này 2k không ăn thua quả 70 90 này 13k này quả 80 này không kịp quả 120 này 120 được được 6k không 8k 6k này khoảng 100 này 25k này thấy chưa anh em 500 rồi 500 thoát ra anh em nhá vào phòng à, vào phòng 500k à, thì anh em vào phòng 1 à, đến 1 cho mình nhá phòng 10 bao nhá đặt tiếp anh em đặt tiếp nhá đặt tiếp này mình sẽ đặt uh, 200 250 luôn hai quả thôi mình chỉ là hai quả thôi anh em liều thì anh em đặt ít anh em không muốn liều thì anh em đặt ít thôi hai quả bom số 2 còn anh em không muốn liều thì anh em đặt ít thôi nhá mình thì mình liều thôi mình nói chung là vài trăm này mình không ăn không ăn thua cho lắm bởi vì mình cũng được nhiều từ con game này rồi quả đầu tiên là 119k là được rồi quả thứ hai ui lag đủ 45k thì cũng được rồi 600 600 thì uh, tiếp tục mình sẽ vào vào cái phòng 7 à, ống bao nha anh em được rồi từ lúc ít mất lắm anh em ạ toàn được này rất là ngon luôn mình sẽ đạt 200 này mình sẽ đạt hai quả 200 một quả thôi một quả 200 xem được không nhá một quả 200 được không nhá lo mất lắm phòng này được ít được ăn lắm anh em ạ 200 của mình đây mong là được 126 được thế là ngon rồi tiếp tục ra vòng thập diện mai phục nhá phát này mình sẽ vào phòng thập diện mai phục mình sẽ đặt nhá mà đạt thì nguy hiểm ok này thập diện mai phục thì đạt thì nguy hiểm nhỉ à, vốn này thôi đặt đi đặt 50 à 50 thì đặt lấy 5 quả 50 5 quả 50 đặt 100 đi 100 liều thì ăn nhiều nhá đặt à, 5 quả nhưng mà mình vào phòng này thì chỉ đặt từng quả một thôi 5 quả này À, hai quả ba quả này bốn quả này quả nữa năm quả này năm quả này nhặt này nhặt này 18k này được 700 này lên 7, 700 900 Ui, lên 900 được rồi được thì uh, ờ, 900 này 900 thì 900 liều thì nhiều đặt tiếp nhá đặt tiếp 200 luôn phát này là 200 luôn nhá 200 luôn đặt uh, à, 5 quả 4 quả thôi đặt được 4 quả 200 ok này 4 quả 200 này là hết rồi tắt tay liều ăn nhiều đi anh em liều thì nhiều thôi 4 quả 200 ok này 4 quả 200 này nhặt này đô căng vậy dính bom được bao nhiêu 800 quả dính bom kia mất cái thế còn ô 5 quả kia 4 quả kia vẫn hòa hòa đặt tiếp này mình đặt tiếp 4 quả 200 liều ăn nhiều nhá anh em Liều ăn nhiều Được bao nhiêu đây Có được không Đây của mình đây Được cái mắt 400 Ui Triệu 6 Triệu 6 luôn Đù triệu 6 rồi Triệu 6 nên chơi nó không nhỉ Chơi tiếp đi Triệu 6 rồi anh em Ngon vãi đấy Vào phòng uh, 10 3 mình sẽ đặt nhá Đặt kịch 300 luôn Mình sẽ đặt uh, tầm uh, mấy quả đây một quả này đặt hai quả đi hai quả thôi hai quả 300 này nhá được đủ 2 triệu nghỉ nhá 2 triệu nghỉ quả đầu tiên ui được 900 ui đủ luôn rồi anh em quả thứ hai này được không được không được được được bật bật là ba nghìn ok chưa 2 triệu 2 triệu rưỡi nghỉ nhá ok nhá ba triệu người nhá vốn 20k lên 2 triệu rưỡi bye bye